anh anh quay, quay cho cho vào đây con này con bóng con con gì nhỉ à, quất quất à <laughs> ngon nhỉ <laughs> quay cá này còn ăn ngon không anh em ăn không bao giờ đâu chưa ăn à Ui nó co cong người nó lại nè Bơi nè Chú về đấy à? Vâng chú về nhá Nhìn nó như con sam nhỉ con này như con sam này cũng dám bắt nó nhìn nó giống con sam nhưng con này cũng là con sam không con vịt không biết con gì ấy không biết có phải con sao không bắt đi. ờ con này không biết có phải con sao không nhỉ có đúng không đúng rồi anh bắt đi em mình cứ nghĩ không phải con sam, con, con, con gì ấy cứ quay nó từ nãy này ấy. 回答。 Música